sương mờ che khuất đồi đêm nào anh cũng ngồi lúc xa em anh thật sự chỉ nhớ mãi thôi tuy rằng mới bắt đầu tình yêu này như phép màu cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi nhưng vì em quá tuyệt nhìn đâu thì anh cũng duyệt cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá nhiều đâu phải ai cũng hiểu rằng khi mình nhau quá nhiều chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa xa là sẽ nhớ ngay xa là khoe mắt cay xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt linh diêm xa là anh sẽ tìm sẽ nhìn em cho dù ngày hay đêm giá như bây giờ được gặp nhau ngay trước thêm thôi thì chỉ ước mi do là nhờ quá đi chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu em đi thôi thì chẳng có gì do là anh yêu nhiều tay em đó cứ coi như mày chẳng nhìn ai nói gió bay dù ai nói rằng đời này chúng ta thuộc về nhau tình yêu trăng sáng sao băng con đường đầy lá rơi nơi này mình từng đi nhưng tiếc là chẳng thấy em đâu dù ai nói tình anh đây mãi luôn ở bên em chờ che mưa nắng bão rông gió lạnh đừng có lo anh ở ngay sâu lưng vẫn biết yêu thương là con tim sẽ nhớ nhung xa là sẽ nhớ ngay xa là khoe mắt cay xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim dim xa là anh sẽ tìm sẽ nhìn em cho dù ngày hay đêm, giá như bây giờ được gặp nhau ngay trước thêm thôi thì chỉ ước mi do là nhau quá đi chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu em đi thôi thì chẳng có gì do là anh yêu nhiều tay em đó cứ coi như mày chẳng nhìn lời nói gió bay con đường đầy nắng hoa mà sao giờ em đã xa em ngồi đây khóc to cho trời lại lấy em đi yêu là vì những gì sao phải buồn khi chẳng thể rời xa gió mang cơn mưa về làm lòng ai não nề thôi thì chỉ ước mi gió lại nhớ quá đi Chẳng hiểu sao trước kia ông trời lại giấu em đi Thôi thì chẳng có gì Do là anh yêu nhiều tay em đó Cứ coi như mày chẳng nhìn lời nói gió bay